được cảm ơn thầy Ôi ôi cảm ơn anh em rất là nhiều Phải nói thật là đây là một cái sự bất ngờ của anh em Nguyễn Đình Hiếu dành cho tôi Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ là cái ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo Việt Nam Cái ngày mà để tri ân các thầy giáo, các giáo viên, các cái môn tự nhiên Và những cái môn xã hội như là toàn lý hóa văn sử địa nhưng mà bây giờ tôi mới biết là còn có cả cái tri ân cái người thầy mà dạy cái bộ môn điện tử nữa <laughs> dạy các anh em chơi game ờ, cũng được tri ân bất ngờ quá anh em ạ cảm ơn anh em rất nhiều nhá phải nói thật là bây giờ tôi mới được trải nghiệm cái cảm giác mà được làm giáo viên ngồi ở nhà tiếp khách ngày 20 tháng 11 <laughs> <laughs> từ từ bé lớn là mình chỉ có đi thăm các thầy cô giáo thôi đấy đi thăm các thầy cô giáo nhân ngày 20 11 thôi nhưng mà đây đây đúng là lần đầu tiên rồi cảm giác đấy cảm giác ờ, coi như là được thăm hỏi ngày 20 tháng 11 một cảm giác rất là sung sướng anh em ạ Đấy anh em nào ở trên kênh mà nhận tôi làm thầy thì anh em nhớ nhá Có thể là anh <laughs> Tôi ý tôi không nói là là donate Tôi nói là anh em hãy gửi những cái lời chúc dành cho tôi những ngày 2011 Đấy tôi cũng xin được ghi nhận hết nha anh em nhá và hy vọng là các anh em sẽ ờ, cho tôi cái cảm giác đấy Cảm giác là lần đầu tiên được làm thầy <laughs> Tôi nghĩ là nó sẽ rất là sung sướng đấy Cái gì lần đầu tiên bao giờ nó cũng rất là có cảm xúc Cảm xúc giạt rào Đấy, ghi nhớ luôn khắc sâu ở trong tim <laughs> Lần đầu tiên anh em ạ Hoặc là có thể là mấy cái năm trước tôi cũng có cái cảm giác đấy Nhưng mà lâu lắm rồi đấy Một năm rồi tôi quên mất rồi anh em ạ <laughs> Ừ nhở Thế tại sao tôi lại không nghĩ ra được nhở Tôi nhớ là năm, những cái năm trước là cũng có các anh em chúc tôi như thế đấy Đấy Tôi tôi tôi vừa mới nhớ ra là mấy cái năm trước thì có anh em uh, Tôi không nhớ nhiều người nhưng mà tôi nhớ anh em Vũ Trọng Tín và có thể là anh em Đặng Minh Trung <laughs> cái, cái này thì tôi tôi tôi tôi thường là tôi hay ghi nhớ cái người mà người ta ờ, tặng tôi vào dịp đặc biệt ấy những cái món quà tôi nhớ lắm Ô tôi chết mà hôm nay tôi mà nhớ ra là hôm nay đã phải là 20 tháng 11 đâu. <laughs> hôm nay mới là là là là, là 17 tháng 11 mà. Anh em Nguyễn Linh Hiếu lại lấy lý do thôi, tôi nghĩ là như thế. rồi, <laughs> rồi nhá, chúng ta sẽ vào trận đấu ngày hôm nay. Hôm nay thì tôi cũng nói chung là Tôi cũng đang bí ý tưởng anh em ạ Tôi cũng chưa biết là tôi chơi gì Đầu game thì tôi đang tính là cái việc là Tôi um, chơi human anh em ạ Tôi tính là như thế nhưng mà tôi nhìn thế này có vẻ không phải là như thế đâu <clears throat> Dạo gần đây thì nói chung là um, cũng đang tập trung đầu tư vào mấy cái video ngắn anh em ạ Đấy Bởi vì video ngắn ấy Không phải là tự nhiên mà tại sao mà tôi đợt này tôi lại tập trung vào đấy đâu Ồ đây này Có hai con mèo này Được đấy hai mèo câu tí gấu nhỉ à không không không không không à, đây đây anh em ạ từ từ nhá bán này đi không human nữa bây giờ chơi như này áp cấp không bây giờ bán bốn con phía bên này là áp lực cấp lên cho sâu vào này được áp cấp luôn anh em ạ đánh chuỗi thắng rồi đồ chốt luôn nhá bờ linh có không có luôn lấy luôn bờ linh ở đây có Blink lấy luôn, chốt luôn Có Blink là chắc chắn đánh được chuỗi thắng anh em ạ Có Blink là chắc chắn đánh được chuỗi thắng Rồi thôi, không có human, humiếc nữa Đấy ra như này là biết là chơi gì rồi anh em ơi Nhưng mà tôi đã chơi một cái cái cái đội hình mà Lâu rồi tôi không chơi anh em nhá Lâu rồi tôi không chơi tôi chơi Ok Chơi một cái đội hình mà để cho anh em đỡ nhàm chán Lâu rồi không chơi thì tôi nghĩ là tôi đã chơi siêu đẻ Siêu đẻ lâu lắm rồi không chơi đấy Đấy, đấy nó cũng là một cái cách để làm content khi mà có những cái sự thay đổi ở trong mỗi video clip hàng ngày. Nó ra nó không bị trùng nhau. Ok nhá. Tôi sẽ đi từ cái bộ uh, tôi sẽ đi lên từ cái bộ bộ bộ max sau đó roll dần những cái con siêu đẻ. Ok. Rồi, roll tiếp nào. Không có gì cả. Round này thì lại không có gì cả. Từ từ đã. Sẽ kiếm mấy cái con đẻ được vào thì nó sẽ khỏe hơn. Mấy cái con con nào đẻ thì cho vào hết thôi nhá. Con uh, ở những cái level thấp thì có con sâu và con Skull Hunter là những cái con có thể đẻ được. Uh, con Whisperseer. Đó, những cái con đẻ được. Đẻ kẹp với cả mèo. Ok. Rồi tôi lấy luôn cái giáp đây. Tôi lấy đồ tôi chốt đồ sớm anh em ạ. Thế nào cũng phải lấy thôi. Thì thì, thì tôi lấy luôn. Trước sau cũng phải lấy. Ừ, vừa lấy tôi có chia sẻ với anh em là Dạo gần đây tôi đang đầu tư vào mấy cái video clip ngắn Đấy video clip ngắn thì tại làm sao mà bây giờ tôi lại đầu tư vào video clip ngắn mà tại sao lại không phải là uh, là, là là đầu năm hay là không phải đợt tháng tư khi mà cái đợt tháng tư thì nó mới bắt đầu là mở cái um, video ngắn trên youtube đấy nhưng mà tại sao lại không phải là tôi bắt đầu làm từ lúc đấy mà đến bây giờ mới làm là bởi vì thế này ở cái thời điểm hiện tại là youtube đã hỗ trợ cho cái nhà sáng tạo nội dung là kiếm tiền được ở trên cái um, cái cái nền tảng là video ngắn đấy thế thì um, vì là nó bắt đầu hỗ trợ và khi mà làm sản xuất video ngắn ấy là có tiền đấy thế chính vì thế là bây giờ tôi mới làm đấy thì cứ cứ cứ, cứ có, có tiền là làm thôi <laughs> chứ còn ngày trước là làm gì có tiền ngày trước là có video ngắn nhưng mà là chưa có tiền đấy chỉ là video ngắn thì nếu mà làm kênh nó phát triển lên thì là có thêm những cái hợp tác ở bên ngoài thôi đấy quảng cáo hợp tác bên ngoài chứ còn nếu mà tính về cái tiền quảng cáo ở youtube ấy là trước đến nay là chỉ có video dài cái dạng video dài trên 15 phút là mới có được cái cái nó gọi là lợi nhuận đến từ quảng cáo đấy cái thu nhập đến từ quảng cáo là phải là trên 10 là 15 phút mới là tính tiền đấy còn video dưới 15 phút thì là sẽ không có cái cái cái thu nhập ở quảng cáo thì bây giờ là à đâu Tôi nhớ nhầm đấy, trên 10 phút, trên 10 phút, video trên 10 phút, 15 phút thì, thì hình như là lâu lắm rồi. 10 phút. Thì đấy thì bây giờ YouTube đã cho kiếm tiền ở trên những video ngắn dưới một phút. Thì đây nó là cái cơ hội để tôi có thể phát triển kênh chính vì thế tôi mới vào làm video ngắn. Thì cái video ngắn bây giờ thì cũng là mới phát triển. Đấy cũng mới phát triển nên là ít người làm lắm. Vào càng sớm thì càng có lợi thôi anh em ạ. Rôn cái nào. Ui hai quả trứng tiền đâu ra mà mua? Hai quả trứng này lóc lại à? vãi đái thật <laughs> hết tiền không mua luôn rau này lóc lại à trời ạ bán bớt đi mua con sầu đây anh em ạ lóc lại thì vẫn phải mua con sầu rau này cho vào thay cho con cm giờ sọt ra ngoài rồi anh em bởi vì là thế này là chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều đấy anh em thấy là ở trên bàn cờ nó sẽ có là 8 con thì chúng ta giữ chuỗi thắng ok rồi với 8 quân cờ thoải mái luôn được đấy, trận này có thể đánh Slowbone luôn này, từ đầu này Hy vọng là có thể Slowbone được ở trong cái trận đấu này Nếu mà trận đấu này nhá, mà có thể là chơi Slowbone ấy Với một cái đội hình mà siêu đẻ Thì tôi nghĩ cũng chỉ 30 round thôi, tầm 30 round đủ lại thôi Khủng khiếp thật Hơi bị thọt tiền anh em ạ Nhưng mà dù sao thì cũng đang có chuỗi thắng Nên là cũng tiền nó cũng thoải mái Đấy chứ còn mua hai quả trứng này nhá mà không sử dụng được ấy Tức là hai quả trứng mà không đập được cho con con con con gì đấy nó lên hai sao ấy thì cái quả trứng này nó sẽ rất là tốn tiền. Nó là 5 tiền một quả, hai quả là 10 tiền đấy anh em, thọt 10 tiền luôn. Ôm 10 tiền không khác gì là ôm hai con 5 đô mà lại vứt ở ngoài bàn cờ. Đấy, nó là như thế đấy anh em ạ, rất thọt tiền nhá. là cố gắng là làm thế nào để giữ được cái chuỗi này. Bây giờ chỉ cần uh, ra xem nào. Nếu mà bây giờ ra một con con gì đấy nhở Bây giờ ra con gấu đi con gấu đâm đập trứng luôn ờ hoặc là ra hai con mèo nữa thì mới đập trứng được à bây giờ phải ra hai con mèo nữa mới dám đập trứng anh em ạ không được đội hình này rất khỏe nhá hiện tại là chúng ta có 8 con mà 8 con là, là, là, là tí nữa là nếu mà tôi up 7 là 9 con đấy Giờ mà kẹp vào ví dụ như là Skull Hunter mà hai sao thì sao? cho hai con Skull Hunter vào hay đập trứng con sâu Tôi vẫn đang suy nghĩ cái vấn đề có đập trứng không để tận dụng cái cái chuỗi thắng này không Đấy chứ còn bây giờ tình hình hiện tại ấy là chúng ta cũng khá mạnh Về căn bản là nếu đập trứng thì nó sẽ mất một cặp Ờ Bây giờ lên 7 kẹp vào hai con Skull Hunter Thôi rồi để tôi tính xem là round tiếp theo gặp ai đã nhá anh em nhá phải biết xem đối thủ liệu rằng có cái sức mạnh nó cỡ như nào để chúng ta còn còn còn biết đường mà chúng ta áp cấp hay là chúng ta đập trứng rồi ok chúng ta còn chưa gặp k 1992 m à k 1992 m chơi gì đấy chơi Clyde chơi Clyde nhưng mà toàn một sao không sợ không sợ anh em ạ rồi rồi nha chó này được à thêm bit từ từ đã bán con này đi bán này đi chó cho vào là thêm bit cho vào level 7 cũng được <clears throat> thôi bây giờ ừ, cũng không cần phải áp cấp round này đâu round này gặp đối thủ yếu thôi anh em ạ gặp cái bọn Clyde thì con mèo này nó nhảy cho ba bốn phát thì cũng bay màu thôi rồi mà chơi mèo như này thì uh, Chúng ta phải kẹp thêm mấy cái con đẻ nữa thì nó mới mạnh được anh em ạ Này vẫn chưa mạnh đâu Này nói chung là chỉ gọi là khỏe cho đến khoảng round 12 thôi Tí nữa sẽ có những cái thằng mạnh Chúng ta cần phải form những cái bộ mà nó đẻ được khá khá một chút Ví dụ như là roll thêm ờ, được con Skull Hunter thì ngon Skull Hunter, hai con Skull Hunter thì ngon Ui cáo này Cáo à Roll cái nữa nào. Ồ Up cấp cho này là vào là được Thêm một cặp này Thế này là thứ bit này Ok Cho Tôi đang tính là nếu mà cho hai zipper vào có ngon hơn không hai zipper vào có ngon hơn không Hay là là là là, là cho uh, kẹp bit vào ngon hơn nhỉ Chúng ta có những cái con sâu ấy ở phía dưới ấy, Nó đẻ ra thì nó cũng cũng đam nó cũng to lắm Cái con sâu con là đam to lắm nhá Đấy mà cái con uh, con sâu mà nó là cái bóng mà tạo ra bởi cái bộ si Sivet ấy Nó cũng sẽ được cộng đam bit Nó cũng sẽ được cộng đam bit Rất khỏe Đấy rất khỏe nha anh em nhá Mấy con sâu con mà từ cái con cái, cái bóng ấy Nó cũng sẽ được cộng bit luôn Đấy khỏe lắm Bộ này mà nó, nó kẹp bit mà nó kẹp cả đẻ nữa thì nó rất khỏe anh em ạ Nó rất khỏe đấy U uh, sâu lên được hai sao rồi này Rồi Được cho um, Skull Hunter vào Mà như như thế này ấy, thì nó lại không có bit Ừ Cái này nó lại không có bit nhỉ Bây giờ tôi muốn có bit thì sao tôi Bây giờ tôi tôi bỏ gì ra không Tôi thì tôi tham quá tôi lại muốn Bây giờ tôi lại đang vẫn muốn là có những cái công nghệ anh em ạ Tức là tôi vẫn chưa muốn là là, là, là bỏ cái này ra để Để tôi tôi tôi um, form mấy bộ bit Bây giờ tôi vẫn muốn giữ lại ba con mất Vì anh em cũng biết là bây giờ cũng có mấy cái thằng nó eco về dưới nó cũng khá yếu Mấy thằng eco phía dưới có thằng nó xả hết tiền Nó bắt đầu nó ăn chuỗi tôi kìa một thằng Eco nó đã bắt đầu xả hết tiền để nó cắt chuỗi rồi Hay quá, con sâu gánh quá anh em ơi Đấy cái tầm này thì mèo lại lại lại, lại yếu rồi. Mèo bây giờ cái round 13 ấy. Round 13 là là bắt đầu yếu rồi anh em ạ. Rôn cái nữa mà. Mèo một ở round 13 là nó chỉ gọi là phụ đam thôi Nó chỉ gọi là nhảy nhảy phụ đam thôi Chứ còn vẫn cần một cái con đam chính Chuyện này hay là chơi insect nhỉ Insect thì lại lấy đồ nó lại hơi ấy Tôi lại lấy đồ sai mất rồi anh em ạ Lấy đồ sai mất rồi hay quá cái thằng anh em ơi, cái thằng ở ờ, cái cái cái cái thằng mà top 8 bây giờ ấy nó xả hết tiền để nó form cái bộ bộ uh, Goblin. Đấy nhưng mà nó lại không form được. Hay quá. Nó vẫn thiếu anh em ạ. Nó vẫn thiếu, nó thiếu con Grim. Hoặc là cái con uh, con con con uh, gì nhỉ, con Saudivo, chính vì thế nó chỉ kẹp được Kira thôi. Nó chỉ có Kira thôi mà nó không có bộ Goblin. Hay quá. Ồ thế thì tôi đảm bảo với anh em luôn là cái thằng thằng thằng Goblin xuống hố rồi. Ui mèo này có đập trứng cho mèo không Mèo à Ở đây có 4 bit luôn nha anh em nhá Có cả 4 bit luôn này Lâu lắm rồi chơi chơi um, siêu đẻ đúng không Chơi siêu đẻ bit cũng được Mèo này bây giờ phải ra thêm con nữa cơ anh em ạ Ra thêm con nữa thì là ngon Là hai con mèo hai Đấy có hai quả trứng ở đây rồi Chấp nhận là ôm hai quả trứng 10 tiền để chỉ có đợi để đập cho mèo hoặc là đập cho gấu thôi Cáo hay sao? Không, cáo nó không phải nhân vật chính anh em ạ Cáo không phải nhân vật chính Cáo già già không già thôi Đấy Tí nữa hai con cáo kẹp vào hai con cáo thì là thành ba con Thế thôi Cái giai đoạn này nó không phải giai đoạn nó chơi con cáo được Cáo từ từ đã anh em nếu mà xác định là chơi co làm làm cáo ấy Chơi co cáo ấy mà mà chơi bộ bit Thì từ từ phải có đồ đã anh em Có đồ chém lan bờ linh các thứ đi mới chơi được Có bờ linh rồi nhưng mà chưa có chém lan Đồ tôi ghép cho cái con mèo rồi Đấy là từ từ đã Đấy chưa có đâu Từ từ đã anh em ạ À không Ôi anh em ơi Vậy là nó là khác không Nó không phải là bit rồi Đây nó không phải là bit siêu đẻ rồi anh em ạ Nó sẽ là gì Insect Này nó insect rồi Tôi nhìn là tôi biết ngay roll cái lưỡi nào đây nó là insect đấy anh em ạ insect insect insect insect chuẩn insect rồi insect thì lấy cái gì cho nó ngon nhỉ lấy cái giáp ok cái giáp thép là nó sẽ có giáp cho những cái con insect nó đẻ ra đấy là ngoài cái con tướng chính ra thì những cái con insect những cái con uh, thú siêu đẻ ra ấy Đấy những cái con đệ nó đẻ ra nó đều có được những cái um, cái hiệu ứng của cái giáp thép. Đấy được cộng 10 giáp. Rất trâu. Ngoài con mèo ra nhưng còn có những cái con xung quanh nó đều được. Ok. U uh, thằng này chơi gì đây? Đây có phải là một cái lay up mà đang rất là hot ở cái thời điểm hiện tại không anh em nhỉ? Đó chính là lay up đang định đánh là 6 Spirit đúng không? 6 Spirit <laughs> Nhưng mà trông đẩy có vẻ căng quá Anh em ơi trận này đúng kiểu slow ball luôn Đấy cứ đi qua nhà nào là nhà đấy là mất 18 máu 19 máu 20 máu thôi Cái tầm này mất 18 19 máu 20 máu thì nó khủng khiếp lắm Mới đây mới là năm 15 thôi anh em ạ Tôi đang dự đoán là cái trận đấu này nó sẽ đẩy một cách rất khủng khiếp Tôi sẽ cố gắng đẩy làm nào đẩy nhanh nhất có thể Kết thúc trận đấu sớm trước round 30 Ây xài <laughs> Liệu rằng có thể à, có cái tốc độ đẩy như thế không nhỉ Trước round 30 mà đẩy chết hết được không nhỉ Thôi tôi bán cái con này đi Không có chơi bit nữa anh em Ra con heo và cái kẹp được con sâu này Đấy ra con sâu rồi này Ra con uh, Skull Hunter thì thôi Chuyển sang chơi Insect thôi anh em Chơi Insect được rồi Insect cũng khỏe mà Cũng meta mới cũng được buff khá nhiều đấy Đấy, meta mới là được bắp khá nhiều ấy nhá Nhưng mà không không ai chơi không biết là lý do là tại làm sao Tôi cũng không biết là tại sao mà người ta không chơi Insectoid Trong khi Insect được bắp cho bây giờ à, lỗ 4 tiền nó dễ lắm Đấy Bây giờ là cái con hiến tế chết là cộng 2 tiền cơ mà Đúng không 5 tiền nhưng mà 4 tiền Bây giờ cái con con con ít nhất là con 3 tiền một sao là anh em chết là anh em 3 tiền cộng 2 là 5 tiền rồi. 5 đô là cái cái số tiền đấy tương đương với một con Ờ, một con 3 tiền hai sao rồi Đấy, 3 tiền hai sao, 4 tiền một sao Còn nếu mà anh em chết một con 4 tiền Cộng 2 vào là 6 Đúng không? 6 là bằng tương đương với một con 4 tiền hai sao Rất khỏe Chuyện này có cả Assassin à? À, chuyện Assassin gì đấy? Assassin... Assassin Beat à? Beat Assassin Beat Assassin cũng là một cái bộ hay nhưng mà chưa ở 9 Chưa ở 9 nhưng mà phải roll 3 sao Ờ Cái bộ đấy cũng khỏe phết đấy Assassin 4 bit, 6 Assassin, Assassin 4 bit nó là nó gọi là nếu mà theo cái đội hình mà tôi chơi nhá thì nó tôi đặt tên cho nó là Assassin tối thượng luôn á. Assassin 4 bit ở level 9, ờ, level 10 kẹp Kira. Đấy. À, chơi ở level 9. Nhưng mà cái bộ đấy là phải roll ở 7. Bộ đấy phải chơi phải roll ở 7 kiếm được cái con gấu này rồi con ốc ba sao con gấu ba sao rồi xong rồi lúc đấy mới up dần lên 9 cơ Mà chơi À đây người ta cũng chơi ở 7 mà Đúng không? Ông này ông luôn ở 7 50 tiền ở 7 này Đúng rồi. Cái bộ đấy chơi ở 7 thôi Xong rồi roll khi nào được ốc 3 sao Thì là là, là, là up lên 9 Kẹp 4 bit vào Rất mạnh Một trong những cái line up bí ký ở cơm đấy nhưng mà chơi uh, tôi cũng chơi lâu rồi tôi chưa chơi lại Lâu lắm rồi Nhưng mà nếu mà anh em xem tôi cách đây khoảng uh, ờ, 1-2 tháng gì đấy thì cái bộ đấy tôi chơi khá nhiều Assassin Beat là một trong những cái bộ mà tôi leo rank queen ở mùa trước đấy ở mùa trước đấy Đấy Nhưng mà mùa này nó có mấy cái con Spirit nó bá quá Nên là cái bộ đấy thì tôi cũng không chơi nữa Tôi cũng bỏ Tôi cũng không biết là nó có mạnh hay không Nhưng mà cái cái bộ đấy nó Nếu mà sang meta này gặp mấy cái dòng hóa đá Thì cũng hơi toang đấy Assassin gặp hóa đá thì chỉ có một phát là chết luôn thì thì, thì, thì được Chứ đánh kiểu đánh lâu dài như kiểu con ốc ấy Có lẽ là sẽ phải dồn đồ cho con con con uh, ờ, sắt đào killer đấy nếu mà chúng ta chơi cái bộ assassin uh, assassin beat sắt đào killer là một gặt là chết luôn không phải đóng đá còn nếu mà chơi ốc mà nó đánh nhiều phát vào thì dễ đóng đá lắm cái bot đóng đá bây giờ nó chuyên để counter vào những cái bộ mà đánh đánh nhanh ấy như là cái bộ glacier ấy đánh nhanh nhưng mà đam bé đấy, đánh nhanh tức là nhiều cái cái cái cái nhát đánh vào người của những con spirit càng nhiều nhát đánh thì cái tỷ lệ mà đóng đá thì nó càng cao thế thôi Đấy thì bây giờ là cái bọn Spirit chủ yếu là counter vào những cái đứa mà nó đánh nhanh Chứ còn không phải là counter vào những cái đứa mà Những cái line up, những cái bộ có tường đánh gần Không phải thế nữa Đấy, Không phải là đánh gần, đánh xa, đánh gần như nhau Bây giờ là đánh nhanh nha anh em nhá Tức là cứ thằng nào đánh nhanh là thằng ấy chết Đấy nó phải là những cái đòn đánh một phát chết luôn Hoặc là nó phải là những cái đòn đánh mà bắn bằng bằng trưởng Chứ đánh bằng tay thì nếu mà đánh nhiều thì nguy hiểm Đánh càng ít càng tốt cái bộ này của tôi cũng là một trong những cái bộ mà không sợ này Đây cái bộ này là cái bộ không sợ Anh em nhá Tôi sẽ rột Rôn tiếp, rôn tiếp anh em ạ Rôn tiếp Đây rồi, ui rồi ôi Ô, tôi chết rồi Ôi rồi anh em ơi, nhầm Thế rôn tiếp, nhanh thôi, nhanh thôi, nhanh thôi anh em ơi Mẹ, cái đái thật tôi vứt xuống bàn cờ nó up luôn lên hai sao ạ Mẹ, quả đấy phải đập trứng trước chứ Mèo ơi, ui rồi ôi đây rồi anh em ơi Mẹ, hết hồn May quá, thế là nó con, con, mèo này nó không giận tôi nó quay trở lại anh em ạ. rồi <laughs> rồi, thế này ổn rồi anh em ơi. Ổn rồi, hai sói. Hai sói, hai heo. Đấy. Quá wow. ổn. Slowbone được, Slowbone được anh em ơi, yên tâm. Rồi, xem nào có cái đồ gì kép không? Hay quá anh em ơi. Mà đẩy mỗi round một đống máu luôn đấy nhá, không ít đâu. Xui ui, 18 máu anh em ạ. À. Ui gấu này Gấu này hay quá Từ từ nhá Gấu thay cho cái gì Chưa thay cho cái gì cả Từ từ đã Rôn đã Rôn đã Rôn đã Rôn đã Mèo tiếp Hay quá Ui thế tôi đưa con mèo này lên ba luôn anh em nhá Đưa mèo lên ba luôn Hay quá anh em ơi hai con sâu hay sao Từ từ nào xem nào Từ từ đã Từ từ đã Bán cái con Bán con uh, Này đi Không cần Thay gấu vào Ok Đúng rồi Rồi đấy anh em ạ Quả này mới đẩy mới nhiều này Vừa đẩy không nhiều bằng cái này đâu Thế này mới nhiều anh em ạ Bây giờ up 9 cho thêm con CM vào Dưa sọc vào Cho dưa sọc vào Tôi đảm bảo là anh em là mỗi round là 20 máu Là ít Bây giờ là ba con sâu cơ mà ba con sâu nó đẻ mà có mana nó đẻ thì kinh lắm Thôi xong, trận này 100% máu đến hết game tuyên bố luôn <laughs> Ôi ôi anh em ơi, nhìn kìa Ui xôi ơi, 19 máu Lại một con The Hunter nữa Quá căng Đập trứng luôn cho con heo nhở Ờ Hay là là rôn tiếp, rôn tiếp đi Rôn tiếp thì sao? Rôn tiếp đưa con mèo lên ba Được không? 20 giây Có lên làm thế không nhở Thôi từ từ đấy anh em ạ từ từ để cho các bạn thở Không, không, không, không là bị ăn chửi đấy <laughs> Cho các bạn thở thêm một round Bình tĩnh Xem là cái món đồ này có thể là lấy cái găng tay Kira là cũng ok này Chúng ta sẽ kiếm thêm cái uh, mấy cái món đồ tăng Thêm mấy cái món đồ tăng nữa Yên tâm Tầm này khỏe lắm anh em ạ Không thể mất được chuỗi ấy Bây giờ nhìn ở trên bàn cờ là rất nhiều quân nó Đây là nó là lấy số lượng Nó đánh chất lượng luôn đấy nó rất đông quân Mà đam đến từ mấy cái con sâu con ấy Nó cũng không ít đâu nha anh em nhá To lắm 21 máu <laughs> Ui anh em ơi tôi chân mệnh tiên tử đây rồi Tôi round trước tôi còn định rôn đấy mà anh em ai ngờ nó lại không cần rôn <laughs> Dã man quá anh em ơi Thế rồi xong rồi Thế này thì ờ, trò chơi nó, nó, nó chắc chắn nó là là con nhà phát hành cháu nhà phát triển rồi không những thế Nó còn là con rơi của nhà sản xuất luôn <laughs> Người con thất lạc của nhà sản xuất game Tuy thất lạc đã lâu nhưng mà khi mà đã tìm lại thì nó lại rất là khắm <laughs> Chơi cái bộ này tôi nói thật với anh em Nó không chửi, không ai chửi tôi cả Thực ra là vì là người ta đang bận dễ chết Đấy còn sẽ có người là người ta chửi mà chửi thầm nhưng người ta không có ấn nút bởi vì nó sẽ rất mất thời gian. <laughs> nó sẽ mất thời gian phải chat đấy người ta phải để cái thời gian đấy để người ta roll đấy thôi xong rồi anh em ơi ui chín mét đẩy ờ, sấp mặt lỗ nhưng mà đây may nhá may ở chín mét đấy may ở chín mét là 25 máu đấy lại là, là, là vào cái bóng chứ không phải vào cái phiên bản gốc của 9 mét gặp 9 mét thì chắc chắn là bay màu rồi 9 mét bây giờ chỉ còn có 14 máu thôi rất căng và rao sau thì anh em nên nhớ là rao sau là tôi có thể là áp cấp lên lên cấp 9 đấy mà tôi đang tính là có có có áp cấp không hay là roll tiếp con con thêm cái con uh, heo lên hai sao và con gấu thêm con gấu nữa cho nó chắc anh em ạ cho đưa gấu lên hai để cho nó máu đấy lên chín sau lên chín thì kẹp cm vào roll tiếp thì có được không ui có thằng ờ, kẹp à mới có bốn spirit thôi anh em ạ có bốn spirit nó phải ra con đát cơ Nói chung ấy là nếu mà muốn chơi 6 Spirit thì bắt buộc nó phải ra một trong hai con là con Dart uh, và con uh, Light Spirit. Nếu mà không muốn là ra cả hai. Đấy nhưng mà bây giờ mới round 25 thôi bạn ơi. Chơi cái đội hình đấy nó là đội hình siêu lết. Toàn có 5 đô với cả 4 đô thì đến bao giờ nó mới ra. Đấy tôi bây giờ tôi đẩy cho bây giờ mới round 25 chết gần hết rồi. <laughs> trứng đập cho heo. Ok, trứng đập cho heo thôi anh em. Bây giờ được trứng đập cho heo này. Đây, ghép cái giáp thép đánh cho nhanh Đấy Những cái con đệ xung quanh Những cái con đệ nó cũng đánh được nhanh Ok Đây gậy gai Ghép luôn Đánh với cờ lai Rồi xong ở đây anh em ạ Up 9 thôi Có heo hai sao thì up 9 luôn Con heo này hai sao rồi Đấy con gấu nó chết thì con heo nó sẽ gọi ra một con gấu khác nhưng mà là có con gấu hai hai sao <laughs> đó chính là cái lý do hay là như này không như này ngon hơn chứ như này nó có bít Đấy như tôi đã nói từ vừa nãy là cái bộ bit ý Thì những cái con đệ ấy, nó gọi ra Nó đều có hưởng được cái hiệu ứng của bộ bit Nó cộng đam cho cái bộ bit nên là nó cũng rất khỏe Anh em nhá Mấy con uh, cái con sâu mà nó gọi ra từ cái con bóng con sâu ấy Nó cũng sẽ được hưởng cái hiệu ứng của bộ bit Nên là con sâu con nó rất khỏe Đấy con sâu con đánh nó đám to nhá chứ không bé đâu Sâu con đánh đam cực to luôn đấy Anh em thấy không? Ui rồi 9m đi rồi Bay màu trong tích tắc Nó cũng chỉ sống được đến sau cái rau rau ờ, round, round 25 anh em ạ Cái thằng 9m là, là trước round 25 ờ, tức là round 24 nó gặp tôi đấy Nhưng mà nó gặp cái bóng Đấy nhưng mà chỉ cũng chỉ sống được đến round 26 <laughs> Quá đen Tức là vẫn về top 7 luôn Quá đen luôn 9m form đủ bộ Full 2 sao rồi mà nhưng mà quá đen gặp tôi anh em ạ Gặp tôi uh, ờ, Slowbone bằng cái đội hình Insect Lại counter ở cơ 9m chính vì thế là là là quá đen đấy đen lắm ấy nhá đen lắm ấy chứ còn thằng 9 mét đấy chính ra nhá nếu mà gặp những cái thằng khác ấy nó không ngại đâu 9 mét khỏe mà nó chỉ sợ mỗi bộ insect thôi đấy còn cái tầm này chơi ví dụ như là cửa lai thì có vẻ như là cũng hơi sợ một tí còn lại những cái bộ khác thì đâu có ngán đâu đấy mà tôi tôi rất tiếc đây nó là insect anh em ạ căng lắm đây rồi gặp thằng spirit Bây giờ Spirit là không có tôi đánh gần anh em nhá à, Cũng không sợ Chơi Insect bây giờ không sợ Spirit Nói chung là chơi cái gì cũng sợ Spirit Tôi nhầm đấy Chơi cái gì cũng sợ Spirit Chứ không phải là, là Insect Nhưng mà đây anh em thấy không Ui rồi Spirit đi luôn Làm gì kịp lên 6 Spirit đâu Không kịp không thể được anh em ạ à. Tốc độ trận đấu nó quá nhanh Anh em thấy tôi slowball, slowball đến cái mức độ như thế này Làm gì có thời gian để mà đẩy lên được 6 con Spirit Không được đâu phải ra được đát phải ra được Light Spirit Quá khó Bộ đấy nó, nó là cái bộ mà tôi nói rồi Một cái bộ nó, nó nó phải giữ máu rất tốt Và nó phải phải phải sống được đến lết Nó phải sống kéo được đến lết game Đấy, mà kéo làm gì ai cho kéo đến lết game Bây giờ kết thúc trận đấu uh, ờ, 30 round 30 <laughs> round thôi là kết thúc trận đấu rồi Đấy, trận một trận đấu mà không có cái nhà nào nó cản nổi luôn đi anh em ạ Trời ơi, quá nhanh Trận này nói chung là bây giờ gặp tôi thì quỳ hết còn gì nữa Cửa lai này Ui ơi cửa này thì cũng chết rồi anh em ạ Ui rồi anh em nhìn kìa Con lai blade lai chưa kịp vẩy phát nào thì đã bay màu rồi Thôi cũng chết rồi 23 màu cũng đi rồi anh em ạ <laughs> Chắc chắn là đi Chắc chắn là đi Ui rồi ơi round 28 chỉ còn hai nhà Vậy là round 29 là kết thúc trận đấu này rồi sao Ôi rồi đơn giản thế nhờ Đơn giản thế nhờ anh em nhờ Bây giờ phải thêm con gấu nữa anh em ạ Rôn tiếp Kiếm con gấu Đây rồi Thêm gấu đi Gấu ơi Ui tôi chết rồi tôi ấn nhầm Tôi chết mẹ ấn nhầm con heo mất con heo rồi Ui đây rồi mày quá gấu ơi rồi Được rồi hai con gấu hai cặp gấu vào Bỏ bớt ra thiếu một slot Bỏ CM ra tạm thời Lên 10 cho vào anh em ạ Ok Chả biết có lên được 10 không Có khi round này đẩy chết luôn rồi Đối thủ chưa kịp form bài Ui nhưng mà sao nó nó, nó chọt mạnh thế kia Cái cáo chọt mạnh thế kia Ui Cái gì đây? Cáo mạnh thế Ui Ui Ui ui không không không không không không không không không không không không không không Ui mẹ cáo cấp điên Cấp điên anh em ạ à. Nó có cấp điên Ồ thế là mất chuỗi à Ui Thế là không phải là là là, là trước round 30 anh em ạ à. Trời ơi tôi đánh giá thấp đối thủ quá <laughs> Thôi được rồi thì cũng sống được thêm một round Mà kể cả bây giờ nó có ăn được tôi thì tôi, lại chơi từ từ Tôi lên 10 <laughs> Bây giờ tích tiền vậy có làm sao đâu Thực ra là bây giờ ấy là đội hình của chúng ta là sao to hơn Là mạnh hơn Đấy phải khẳng định là như thế Clear cũng khỏe hơn chưa chắc nó là clear khỏe bằng tôi đâu Mà cái bộ này anh em cũng biết là Thực ra đánh bằng co là cái con mèo Mà con mèo là cái con co lên 3 sao rồi Thế nên vấn đề là bây giờ là một phát là dí lên 10 luôn anh em ạ Tôi nghĩ là như thế Bây giờ dí lên 10 Kẹp thêm là có thể là một con heo hai sao nữa này Đấy Hoặc là có thể là là là Kẹp thêm uh, con uh, Dơ so Dơ so vào Kẹp thêm con dơ so vào Ok <clears throat> Rồi Lên 10 không nhỉ Thôi để dành tiền lên 10 anh em ạ Thực ra là cái bộ của đối thủ của chơi ấy Nó cũng là một cái line up rất mạnh Đấy tôi phải khẳng định luôn Là nếu mà cái line up đấy mà nó là cái con ốc 3 sao làm co ấy Thì nó, nó ăn tôi đấy Nó ăn luôn đấy Nhưng mà vì là nó bây giờ nó đang chơi vào con cáo Thôi tôi đập trứng luôn cho nó sâu đây Ờ, kẹp kẹp kẹp insect vào anh em ạ. Đến lúc rồi. Để nó muộn quá, kẹp insect vào thôi. Ok, liệu rằng là khi mà chúng ta có bộ hai insect ở đây thì chúng ta có thể ăn được nó không? Vãi đài thật đấy. Vẫn không ăn được. Đam nó quá to anh em ạ, đam nó quá to. Thằng này mặc dù không có Kira đâu, nhưng mà nó chơi nó chuẩn bài đấy, thằng này chơi chuẩn bài. Chơi chuẩn bài Assassin tối thượng 6 Assassin kẹp với cả 4 bit Nó đam nó to lắm Cái bộ đấy thì nó, nó không cần Kira Thì nó đam nó vẫn to Đấy Ui bây giờ nó lại bỏ cái con Velom ra Nó cho trừ giáp vào này Bây giờ thì đam nó mới thật sự là to Tôi là tôi phải lộn mấy cái con gấu phía dưới đấy Vừa nãy là gấu để trên là bị cái hàng dưới nó bị bớ vào nó chết nhanh quá bây giờ cho gấu xuống phía dưới để đệ gấu con luôn đấy xong rồi là gấu con nó sẽ tăng cơ phía dưới cho tôi là có thể là con mèo của tôi nó nhảy được hy vọng là con gấu con nó sẽ trói trúng vào con cáo chỉ cần cho trúng phát thôi là thắng ngay anh em ạ rồi Ui ôi hay quá anh em ơi Anh em nhìn thấy cái gì chưa mày con gấu con nó trói trúng một con cáo con cáo không lăn được <laughs> ui rồi bị hack rồi tôi đi đi rồi bạn ơi 18 máu thì lọt này đi đi rồi <laughs> ui rồi cái bộ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 hiện tại Game Today đã có ở trên nền tảng TikTok anh em nhá à, Game Today 88 anh em có thể search như thế hoặc là anh em có thể ấn vào link ở dưới phần mô tả của video này nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái Đó là cái clip mà tôi đáp trả cái bọn anti-fan Suốt ngày chửi tôi là lùa gà các kiểu các thứ Anh em chưa xem thì anh em xem thì hay lắm <laughs> Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải Để xem vẫn là cái bộ này Nhưng mà tôi gặp một cái đối thủ lặng kỳ hơn Top 5 của